lịch sử cổ đại được ghi lại trong ấn phẩm pho sách cổ. Pho sách cổ chính là quyển sách viết về lịch sử cổ đại Ấn Độ. Theo đó, ta biết vũ trụ hình thành từ rất lâu và vì lợi ích của nhân loại. Và mỗi thời đại, hay còn gọi là yoga, sẽ có một vĩ nhân được sinh ra vào lúc đó. Vào thời Tam Phần, thần Ram ra đời và là một người đàn ông theo thuyết lý tưởng. Ông đã thiết lập nên một xã hội lý tưởng vào thời nhị phần, thần Krishna từng dùng thi ca để giảng dạy ý nghĩa của trách nhiệm, sự công bằng cho tất cả chúng sinh. Nhưng khi thời gian trôi qua, sự bất công đã áp đảo sự công bằng. Gian dối, phân biệt đối xử, bất bình đẳng, đạo đức suy đồi, tệ nạn xã hội và niềm tin mù quáng đã đẩy con người đến bờ vực hoang mang. Nỗi sợ hãi đã khiến con người đánh mất chính mình trong bóng tối vô minh. Và vào chính thời kỳ này có một vĩ nhân được sinh ra để giúp cho nhân loại thoát khỏi bóng tối và bậc chỉ nhân đó được gọi là Đức Phật. Đức Phật Nhiều thế kỷ trôi qua từ sau cuộc chiến Mahabharata, cuộc chiến sử thi đó đã khiến cho lãnh thổ của Ấn Độ bị chia cắt ra nhiều phần. 2.500 năm trước, ở vùng Đông Bắc Ấn Độ, gần Ma Kiệt Đà và Tỳ Xá Ly, có một vương quốc tên là Ca Tỳ La Vệ. Chính tại nơi này có một quốc vương thuộc dòng sát đế lỵ tộc Thích Ca cai trị. Đó là đức vua Tịnh Phạn, hậu duệ của vương triều Mặt Trời. như là có tin tốt lành đó Đúng rồi Lashika Chuông báo rung quá trời rồi kìa एक ओर से आए राजा दूजी ओर से पांडव भी युद्ध हुआ रण में घमासान अंत में जीते जो थे वीर Ta tính cho chuyện người già đó là Shika Có tin gì sao Dạ có tin vui đó nương nương à Đức vua của chúng ta vừa mới thu phục được các bộ lạc Và có tin đưa về là đức vua đang trở về đây Vậy là ơn trên đã đáp lại lời cầu nguyện của ta Người đã bẩm báo tin này cho hoàng hậu Mahamaya biết chưa Dạ chưa Hiện giờ người không có ở trong cung Được rồi Người mau chuẩn bị lương thực phát cho dân nghèo Ta sẽ đích thân thông báo tin vui này cho chị của ta hay mới được được rồi, bắt được rồi Đề bà Những đứa trẻ khác đâu hết rồi Là ai? Chỉ có mình con thôi Ở đây đâu có còn ai nữa đâu Ờ Ta bị làm sao vậy chứ Con đi nha con đi đâu Đi tìm mẹ của con Được rồi Nhưng mà con đã hứa với ta một chuyện rồi Dạ nhưng con quên đã hứa gì Vậy con hãy nói Sẽ ở bên ta Cho tới khi nào ta bảo con đi Vậy thì trước tiên người hãy nhắm mắt lại đi còn chưa thay đồ nữa Thay đồ Để làm gì Chị không nghe tiếng chuông thắng trận sao Tin tức đã lan truyền khắp nơi Rằng bệ hạ đã thắng trận trở về Toàn thành ca tỳ la dễ này đang tổ chức ăn mừng <laughs> Kiều Đàm Di Đây đúng là tin mừng thật rồi Vậy hãy bao chuẩn bị đi đón người trở về Khi người về tới đây thì em hãy nhớ là Phục vụ người chu đáo nha Làm cho người quên hết mọi căng thẳng của cuộc chiến Còn chị Trong ngày vui như vậy Ta nghĩ mình không nên tham dự thì hơn Chị à Nếu người nhìn thấy ta Người sẽ nhớ lại nỗi đau hiếm muộn Mà ta mang lại cho người Ta không muốn người mất vui vì điều đó Chị à Chị đã chấp nhận cho em được thành thân với người Để em chia sẻ nỗi lo hiếm muộn cùng chị Để có người thừa kế thành ca tỳ la vệ Cũng đã 4 năm rồi Em cũng chưa sinh được cho người đứa con nào hết Em cũng không phải người vợ tốt Không Không Kiều đạo Nhi Ta không muốn em nói ra những điều Bất hạnh như vậy đâu Em cũng không chịu được khi nhìn thấy chị như vậy Nhiệm vụ của chúng ta là cùng nhau Chào đón bệ hạ chiến thắng trở về Làm tăng thêm niềm vui cho người Vậy thì em muốn gì Chỉ một chuyện thôi Em muốn chị phải mặt thật lộng lẫy để chào đón bệ hạ trở về để cho ngày ấy không thể rời mắt khỏi chị được đức vua dạng tôi dạng tôi dạng tôi dạng tôi dạng tôi Khanh có khỏe không vậy? Nhờ phước của Ngài thần vẫn khỏe Mọi việc trong thành cũng đều ổn hết Có Khanh ở đây thì sao không ổn được chứ Ta luôn rất tận tâm giao thành ca tỳ la vệ này cho Khanh cai quản Mỗi khi ta đem quân đi ứng chiến Dạ mời Đứng lại Con không cho ngài vô thành đâu <laughs> Tại sao lại không cho ta vào thành vậy Nếu như vào trong thành Thì ngài phải cho con một món quà Con mới cho ngài vô <laughs> Thần dân của ta mang quà ra đón rước ta như vậy Mà ngược lại đề bà Bắt ta phải cho quà mới được sao <laughs> Đây là quà vô cổng Ngài không được đi trừ khi ngài đấu với con một trận uhm, <laughs> Còn muốn đấu kiếm tay đâu với ta nữa sao uhm, Được rồi uh, uh. Đẹp à Cục cưng của ta Đi thôi Người đau nhiều lắm không Ta không sao đâu Nỗi đau này có là gì so với nỗi đau mà trong lòng ta phải chịu Nhìn bên ngoài thì có vẻ như ta đang có mọi thứ Nhưng mà thật ra thì ta Không có gì hết Ta đã kết hôn hai lần vậy mà Vẫn không có con Ta đã làm cho nàng buồn rồi Thần linh ban phước hơi trễ thôi Người đừng thất vọng Ngũ sư và Jaspati đã gửi tin tới rồi Ta biết được sắp tới đây Đúng vào ngày đông chí của đông lịch Là ngày mặt trăng bị lẫn quất các tinh tượng sẽ quán chuyển Lần này ánh sáng sẽ chiếu rọi Nguồn ánh sáng đó Giống y như những tia sáng chiếu rọi trong lúc thần Ram ra đời Điều đó có nghĩa là có một đứa trẻ sắp được chào đón Lời cầu nguyện của chúng ta chắc chắn sẽ thành hiện thực Ta rất mong được nhìn thấy cảnh nàng bồng ẩm đứa con của chúng ta Maya tiếp đã không thể mang thai được nhưng thiếp chắc chắn Kiều Đàm Di sẽ sớm có tin vui Rồi người sẽ có con để ẩm bồng mà Cầu như vậy Mà cha gì ta để họ chơi đùa với con ta Mà hoàng hậu mai gia coi con trai ta như một món đồ chơi Thì ra là hoàng hậu hả Sao người ở đây vào giờ này Ta à, Ta không thể ngủ được cho nên Ta nghĩ là Ta nên tới gặp đề bà một chút mà giờ Hoàng hậu làm rất là đúng Cứ coi đề bà Như là con trai người đi Thần sẽ rất vui mừng Để đề bà ở bên cạnh người Được người dạy bảo và yêu thương Mà giờ Nàng làm gì ở đây vậy tâu bệ hạ Thần rất hiểu cảm giác của hoàng hậu Chuyện này cũng thường hay xảy ra Khi con người ta khao khát Thứ mà người ta không thể có được muôn tâu bệ hạ xin người cứ coi đề bà như con của người đi Mẹ bà đâu rồi Mangala Đang ở cạnh bệ hạ Ta không thích chuyện này đâu Mỗi lần ta muốn gặp con trai của mình Thì lúc nào nó cũng ở bên hoàng hậu Hoặc là cạnh hoàng thượng Cũng như là hôm trước Chính thiếp đã cho con qua đó Sớm muộn gì Đề bà cũng sẽ được lên ngôi mà thôi Nó sẽ trở thành thái tử Và rồi trở thành vua của Ca Tỳ La Vệ này. Cứ mỗi lần được nhìn thấy đề bà ngồi trên cái ngai vàng đó cùng với bệ hạ là thiếp bắt đầu dệt mỏi rồi thiếp tưởng tượng mọi người sẽ tung hô tên của đề bà đức vua đề bà dạng tuế đừng có ở đó mơ mộng nữa mạnh ca la Ngày nào đó hoàng hậu ma gia hoặc là Kiều Đàm Di may mắn được thần linh ban cho thụ thai. Tới lúc đó, giấc mơ của nàng sẽ tan theo mây khói. <laughs> Chuyện gì nữa đây Nhìn kìa Thiếp đã tóm gọn được giấc mơ của mình rồi Giấc mơ của thiếp sẽ không khó Còn giấc mơ của họ Mong ước về những đứa trẻ thì khó thực hiện lắm Như thế nào là khó, như thế nào là dễ Quốc sư Vachapati đang tới đây Để thực hiện một nghi lễ cầu tự Một nghi lễ cầu tự à nếu như một người vô sinh mà tiến hành lễ cầu tự Thì có thể thụ thai được như vậy Thì trên đời này hết chuyện để nói rồi Kamuka Dạ nương nương Bắt mấy con chim này nhốt lại vô lòng đi Đề bà sẽ bắt chúng để luyện tập đó khi cầu nguyện các vị thần linh xong, chúng ta sẽ cầu nguyện tổ tiên dòng tộc, nhờ tổ tiên ban phước cho con cháu của dòng tộc, giúp cho dòng tộc Thích Ca được duy trì. Sen nở tức được phước. Adideva namastubhyam prasida mahasana Divakara namastubhyam pravakara namostute sắp tới đây quốc dương sẽ đón nhận một điềm lành chúc hôn nhân hạnh phúc sớm sinh quý tử đức vua dạng tuế đức vua dạng tuế đức vua dạng tuế Điều làm gì Ta đang tính qua chỗ của nàng đi Dạ xin đừng Thiếp qua đây để nói với người là đêm nay Người hãy đến với hoàng hậu Ma Gia đi Nhưng mà Ma Gia lại nói với ta là nàng ấy muốn ta đêm nay Qua bên chỗ của nàng Nhưng mà Ý trời cũng muốn người làm như vậy Nhưng ta không hiểu Phụ nữ có những ngày trong tháng không thể gần chồng được Thiếp tin Bình minh sẽ mang lại hạnh phúc cho ca tỷ la vệ Thiếp chúc người ngon giấc Bệ hạ nên tới chỗ của Kiều Đầm Di chứ ừ. Nô tỳ không hiểu sao Nương nương lại nói dối với bệ hạ Về chuyện tới tháng vậy Vì ta muốn chị của ta là người sinh con cho bệ hạ Để kế thừa ca tỳ la về Chị ấy vô cùng mong mỏi có một đứa con Nhất định là ơn trên sẽ cho dễ được toại nguyện Tôi thấy một con voi trắng ngậm một hoa sen đỏ, rồi bông hoa đó chui vào bụng của hoàng hậu. Xin nhờ quốc sư Vachapati và các thầy bà La Môn Hãy giải nghĩa giấc mơ đó của hoàng hậu là gì cho ta biết đi Bệ hạ Đó là một giấc mơ tốt hoa sen đỏ tượng trưng cho một điềm lành và một con voi trắng bay từ trên trời xuống chính là điềm báo có một linh hồn cao thượng sắp chào đời xin chúc mừng hoàng hậu đã mang thai rồi <laughs> xin chúc mừng xin chúc mừng hoàng hậu chúc mừng người chúc mừng hoàng hậu chúc mừng chị nhiều nha chúc mừng chị thật là mừng quá Xin chúc mừng hoàng hậu Xin chúc mừng bệ hạ Có tin vui thưa bệ hạ Xin chúc mừng Chúc mừng bệ hạ Chúc mừng bệ hạ Thần đã vừa mới báo tin Hoàng hậu đã có mang rồi không thì ca thì lại dễ của người kế thừa rồi Chúc mừng người Chúc mừng bé hả Chúc mừng bé hả Chúc mừng người Chúc mừng bé hả người Bệ hạ người biết không Ai mà được sinh ra trong lúc này Sẽ trở thành một chiến binh vĩ đại Chắc chắn như vậy rồi Ta là vua thì con trai của ta sẽ là vua của các vị vua Nó sẽ là chiến binh vĩ đại Nó sẽ cai trị toàn thiên hạ Đón giết người Đón giết người Đón giết người जिसके लिए व्याकुल मन सबका आया शुभ समाचार है कोई आने वाला जो लाएगा खुशियों का संसार mau đi बुझो बुझो <laughs> वो कपिल वस्तु का युवराज Người đang làm cái gì vậy Sao lại thả chim ra chứ Đây không phải thả chim Mangala Mà đây chính là cách ta bày tỏ Niềm vui của mình thôi bởi vì chúng được nuôi chỉ để làm chuyện này mà Chúng ta đã nuôi nó Chỉ là lúc đó quá buồn thôi <laughs> Hôm nay ta rất hạnh phúc Ta hạnh phúc lắm Mangala <laughs> Ta rất là hạnh phúc Ta không thể diễn tả hết được Tôi biết mà thưa nương nương Tôi biết là người đang rất là hạnh phúc Cứ như người mang thai không phải là hoàng hậu Maya Mà chính là nương nương Đúng rồi đó Mangala Nếu như ta có thai chưa chắc là ta vui mừng Bằng một nửa bây giờ đâu Đối với ta hoàng hậu Maya mà có thai thì <laughs> Niềm vui của ta cũng tăng lên gấp bội Chị ấy phải là người Sinh con cho bệ hạ đó <laughs> Nhưng còn người thì sao Người không hề buồn tuổi hay ghen ghét chút xíu nào à <laughs> Ngay cả không khí Còn bị nhiễm độc Vì sự ghen tị nữa đó Mấy chuyện ghen ghét này là bình thường mà Sao trên mặt của người Không có chút xíu nào sự Người nào mà có tâm bất chính Thay lòng đố kỵ mới hiện ra mặt Có vài cái lông chim Dính trên bát của ngươi kia kìa Làm gì có cái lông nào ở trên mặt của thần chứ nương nương Tôi sẽ làm cho cô Phải khóc ròng và không mở mắt ra được luôn Đủ rồi Thêm đi Em cứ như mẹ của mình vậy Em luôn chiều tao quá đó Mình là chị em Em phải lo cho chị chứ <laughs> Chị và thái tử Chỉ có một mối quan hệ máu mũ ruột thịt với nhau mà thôi Còn em thì tới hai luôn đó <laughs> Hai Nghĩa là sao Chị nghe nè Em đã kết hôn với bệ hạ Nên em cũng là mẹ của thái tử Em lại là em của chị Nên em cũng chính là gì của thái tử Vậy em thân hơn chị rồi <laughs> Hoàng hậu Có chuyện gì vậy Đem bà đặt đa cho chọi bê Chảy đã giảm phải chúng Người không sao chứ thưa hoàng hậu Tạ ơn trên cứu giúp Suýt chút xíu nữa là người mất đứa bé trong bụng rồi Người không được nói gỡ như vậy nha Không điều gì có thể gây tổn hại hoàng hậu được Đúng không chị Cảm tạ ơn trên đi Nè anh Gala Cảm tạ ơn trên đi và dạ, cảm tạ Người đã gửi cho tôi à Nghe nói là Người muốn cưới Lashika sao Đúng không Ở đời Ở đời đâu phải muốn gì là được đó đâu Cha của Lashika muốn ngươi Nạp tay cho ông ấy Bằng tiền vàng có đúng không Phải Cái này cho ngươi đó cô bạn Chỉ cần làm cho ta vài việc nhỏ thôi Ngươi hãy tìm cho ta loại thảo dược nào có thể giết chết người một cách nhanh chóng Ngươi phải làm thuê bao lâu mới nhận được số tiền như vậy Việc ta yêu cầu ngươi không quá khó Ngươi có thể làm được mà Lượm lên đi Nhanh dạ, lên Ta đã giúp ngươi rồi đó Goban Giờ thì ngươi phải làm việc cho ta Trong vài ngày nữa Hoàng hậu Maya sẽ lâm mộ Ta không muốn bỏ lỡ cơ hội Ngươi hiểu ý ta chứ Ta buộc phải làm điều đó ngay khi đứa bé chào đời Ai cho chàng những thứ này Ta không thể nào cho nàng biết được Chàng sẽ tự giết mình nếu không cho thiếp biết Chàng nói mau đi Ngược lại ta sẽ chết Nếu như nàng biết chuyện này Người đó sẽ giết chết ta Nhưng mà Nhưng mà cái gì Nàng muốn làm người hầu bao lâu nữa đây Trong khi ta dễ dàng kiếm được cỏ độc như thế này Lỡ bệ hạ phát hiện thì sao Chuyện đó tùy thuộc vào nàng thôi Lashika Ai mới là người nàng yêu nhiều hơn người đàn ông của nàng Hay là người thừa kế của ca tỳ la vệ đây Ta sẽ tìm mọi cách để tẩm thuốc độc vào trong bánh của hoàng hậu Cô ba làm như vậy là vì muốn có được mình làm vợ Nhưng mình không thể nào phản bội lại hoàng hậu như vậy được Mình cũng không thể giả vờ như không biết Cả hoàng hậu và nương nương đều thương mình rất nhiều là Shika Cô làm gì ở đây vậy à, Dạ tôi Tôi có một chuyện rất là quan trọng muốn bẩm báo Dạ ừ, Hoàng hậu Maya đang ờ, Cô muốn nói cái gì Dạ Dạ không có gì मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे Mày đang làm gì vậy Lashika Mày đang cố che giấu tội ác đó Mình phải ngăn cản anh Goban lại mới được Thưa hoàng hậu Người phải học cách chăm sóc em bé đi là chừa đó Sao bà lại nói chuyện đó chứ Chị ấy chỉ cần sinh ra một thái tử thôi Việc chăm sóc là của ta Dạ đúng rồi thưa mẹ nuôi <laughs> Thưa hoàng hậu Nô tỳ có chuyện bẩm báo Là shika Nếu có chuyện gì để sao hãy nói Cô hãy mau Lên dân lễ thánh đi Cô không biết Hoàng hậu vẫn chưa ăn gì từ sáng tới giờ hay sao mau hoàng hậu và nương nương Đây rồi Đề bà Thôi Con hãy để yên cho hoàng hậu ăn lót dạ đi con Hoàng hậu ơi Con muốn ăn chung với người được không Thôi được rồi Ta sẽ cho cô ăn trước nè Mở miệng ra đi Phải để hoàng hậu ăn trước mới phải chứ Con muốn ăn trước, con muốn ăn trước, con muốn ăn Thôi được trước. rồi Đừng ăn mà Nhả ra đi La Chica Ngươi làm gì vậy Thưa nương nương Trong thức ăn này có độc đó Có độc Có độc sao Ai đã bỏ độc vậy Ai đã bỏ độc hả Ta đang hỏi ngươi đó Ai khiến ngươi làm như vậy hả Trả lời đi cô Ban Sao ngươi làm vậy Nói đi Nói mau Nói mau Sao ngươi dám làm như vậy Sao ngươi dám giết hắn ta Chúng ta cần lấy lời khai của hắn Phải bắt hắn khai tên kẻ chủ mưu ra chứ Xin bệ hạ thứ lỗi cho thần Nếu như có kẻ nào đó Dám hãm hại người nhà của thần Thần sẽ không tha cho kẻ đó đâu Tuyệt đối không tha thứ Không bao giờ đâu Thần biết tội của mình Tội rất là lớn Xin bệ hạ tha thứ cho thần Xin tha thứ cho thần chuyện muốn nói Người cứ nói đi không cần phải xin phép ta đâu Thưa hoàng hậu Bệ hạ đang gặp nguy hiểm thưa hoàng hậu Sao Người đang nói gì vậy Mangala Thật đó Ra ngoài Ý người là là có người muốn hãm hại bệ hạ sao Là người Mạnh ra là Dạ thưa quan hậu Nghe nói Một đứa bé được mang thai hơn 10 tháng mới ra đời Có thể sẽ mang đến nguy hiểm cho người cha Nếu như đứa bé được sinh ra tại nhà của người cha đó Lúc đầu thần thiếp cũng không có tin đâu Nhưng mà Khi mấy thầy chiêm tinh đưa ra bằng chứng Hoàng hậu à Hãy nghe lời thiếp Người hãy về nhà mẹ đẻ của người đi Hãy chào đón hoàng tử ở đó Thần thiếp chỉ có thể khuyên người như vậy Người không nên ở lại đây đâu hoàng hậu à Thần biết là người không hề muốn Là bệ hạ Hay là dương triều này xảy ra chuyện không may nào Thần hiểu là phụ nữ thì ai cũng muốn bảo vệ cho chồng con của mình không gặp những chuyện nguy hiểm hoàng hậu Chỉ có người mới Mới bảo vệ được bệ hạ khỏi sự nguy hiểm Mau lên đi Người hãy mau rời khỏi đây càng sớm càng tốt đi Sáng sớm ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức cô sẽ phải trở về nhà mẹ đẻ của cô và không có ngày trở lại đây đâu <laughs> Nàng chắc muốn như vậy à Không ai có thể từ chối yêu cầu của người phụ nữ đang mang thai con của mình được Thiếp đã chứng minh cho người thấy rồi mà Đúng vậy không <laughs> Ta nhắc lại là Đừng đi à, <laughs> Xin người hãy để cho thiếp đi đi mà Thiếp cảm thấy đang rất khỏe Và cũng rất hạnh phúc Lần này Kiều Đàm Di và thiếp Có thể gặp được cha mẹ rồi Khi nào người nhận được tin hoàng tử chào đời Người cũng sẽ tới đó mà ừ. đề nghị chúng ta dừng chân lại đây rất đúng Lâu rồi ta mới được ngắm khu rừng Lâm Tỳ Ni Nơi đây quá tuyệt Không đâu sánh bằng Dạ phải Nó giống như thiên đường giữa trần gian Đúng rồi Chị à Chị qua bên gốc cây kia ngồi nghỉ ngơi đi Em sẽ đi chuẩn bị thức ăn cho chị Kiều Đàm Chị ơi Là Sika Bà mụ Benri vào để mau đi Hoàng hậu chuyển dạ rồi Lanış! Lanış! Lanış! Dạ, thưa sư phụ Người đang tới Đó là người sẽ thay đổi thế giới Người sắp chào đời rồi Chị ơi Chị ráng giữ tay Đừng buông tay khỏi nhánh cây đó nha chị Chư Thiên đã nói là người sẽ tới người ở đây rồi Chúc mừng chị nha Chúc mừng chị Chị đã có con trai Mẹ thiên nhiên ơi Xin chúc mừng người Một tâm hồn cao thượng vừa mới được chào đời Người đang nhìn gì vậy thưa thầy Ấn Độ này Có tiền là gì 15 tỷ ly Ôi đẹp thật Tâm hồn cao thượng đó Sẽ trong tim mỗi người Trước đây tôi chưa bao giờ thấy đứa bé nào đẹp giống như vậy Mau nhìn đi kìa Cái miệng cười đáng yêu vô cùng Bệ hạ sẽ rất hạnh phúc Khi người được nhìn thấy hoàng tử đó Nó đó rằng đây chính là may mắn của ta Vì được sống vào thời đại này Thời đại mà có một nhân vật vĩ đại được sinh ra Chư thiên hãy cho ta biết Ta phải nên gọi phép màu này là gì đây Chị hãy quyết định đi Chúng ta nên gọi thái tử là gì